xanh chưa bao dạng cháy cấm ông bà dạng rất là nghiêm đi à chắc khó lắm ghé một lần mảnh đất long an tuổi thơ tân chủ tân thạnh